Mặc dù chưa khai trương, nhưng BBT Hiệp Thành đã khủng thế này sao? Gym Center quận 12 hay còn gọi là Duy Nguyễn Tower quận 12 là ba cái tên cùng chỉ một công trình kiến trúc gym đồ sộ, kiên cố tựa như pháo đài thời Trung Cổ, án ngữ khu Bắc Sài Gòn. Cao nhất, rộng nhất, kiên cố nhất và VIP nhất là những cụm từ có thể nói về building khủng này thông qua chuyến đi kinh lý cuối tuần của giám đốc Duy Nguyễn Tham Thành Mặc dù chưa khai trương, nhưng vẻ khủng khiếp của nó đã làm cho cộng đồng Dreamer một đêm không ngủ và mong muốn được là một trong những nhân vật đầu tiên hạ thành. Thoát khỏi những ngày tháng tập tại những phòng gym ọp ẹp, thiếu máy móc để đến với một trung tâm gym đẳng cấp chính hiệu do THOL mang lại cả về kiến trúc, không gian, thiết bị và con người. Sau đây, mời các bạn đến với màn review siêu nhộn của Gym Chúa nhé! Chú ý, văn phòng có phần đam chầu tre và anti fan. Mong quý vị và khách hàng lượng thứ và thông cảm. giới thiệu với em đây là hầm nước chữa cháy nha 50 mét khối đó hầm nước chữa cháy nha mấy em ok rồi không ở trên đó thì nó ủa sao cái cái cái cái cái cái, à, cái camera rồi lên đèn cái nó bị chớp bật bật bật bật ta nó nói chung nó cao lắm em vừa khó nhìn đi hen nó sau này á hai bên tường anh trồng cây nha mấy em nó kêu là tường cây rồi hai chỗ này nè từ ở ngoài đây nha từ à, từ ngoài đây nè đó nên cái máy camera nè từ ngoài đây éo éo éo éo, éo. vô tới đó là hệ thống tường cây nó đèn đi sẵn hết rồi nè ha không mình thực hiện chương trình là gọi là PPT by night đó em thấy không đó đèn lên sẵn hết rồi sau này hai bên là tường cây ha mình vệ sinh một clean nắp đi cái sàn bê tông này thành cái bãi đậu xe tiếng anh nó kêu là car parking đó còn mình đi vào đây á, thì ở dưới là tầng tầng hầm để xe thiết kế dành cho Lamborghini chạy lọt đó hai bên nó rộng rãi lắm em anh kẻ sẵn đường luôn rồi thấy không thấy không thí dụ như xe của em buổi tối đó chỉ cần nhìn thấy cái tim đường tham lái bảo đảm là không đụng nè rồi anh anh ờ, rạch rạch mấy này nè tạo gì sự gọi là ma sát tăng lên nha đó còn xin trân trọng giới thiệu với các em á bên đây cũng là tường cây nè hai hệ thống tường cây tạo một cái khoảng không gian xanh mát và ở giữa là những cái ô quảng cáo led đẳng cấp nha mấy em ở giữa cái ô này là quảng cáo led đẳng cấp rồi bên đây cũng vậy nha quảng cáo led rất là đẳng cấp đó thêm chữ vô nữa triết lý ghim phục vụ cuộc sống đúng không má đừng có tập ta tạ cho cơ nó bự mà ngu đó ví dụ vậy rồi ở trên đây là những cái thiết kế dàn đèn tiếp tục đó trên phía trên này hệ thống quảng cáo là tầng sau nó chạy nha mấy em tầng sau tầng sau người ta lên nắp cái mặt tiền này nè xong mà làm là cái hệ thống quảng cáo đó bữa nay mặt tiền nó hơi dơ nha chưa chưa quảng cáo chưa lắp giới thiệu đây là bậc tam cấp phải không cái bậc tam cấp bên đây bên đây nhìn nó sẽ đẳng cấp hơn bên mình tân nha mấy em nó rộng hơn nó xa hơn nó cao hơn nó tạo một cái vị thế mà mình mình đi lên mình mình được sự tôn trọng đó mà loại đá mà anh thiết kế dành cho bậc tam cấp là gọi đá là đá gì mấy em ơi nói coi đá gì đá gì đá gì đá xịn nha đó để cho dân chơi người ta nhìn ta hiểu đá gì mình đi lên thôi nè lên bậc tam cấp lên bậc tam cấp lên bậc tam cấp khi mà lên bậc tam cấp em sẽ tiếp cận một không gian về lễ tân cực kỳ hiện đại đẳng cấp và VIP Hiện tại nó làm nội thất chưa xong á, em Thấy không? Đá này đã ốp cổng, ốp cửa đã không? Nhìn vô rào rộng không? Ô, rộng gấp hai đường bên ờ, bên ờ, bên ờ, bên Bình Tân ngang Nó nhìn này không? Còn đèn chùm nữa nè mấy em, anh chưa làm xong hết á Hiểu không? Đó những cái ô đèn được bắt rất là đèn này là đích thân anh anh tuyển chọn nha oh anh tuyển chọn à, mà quên mày đi xuống hầm cái đã quên mình giới thiệu phải giới thiệu từ dưới hầm đi lên mới đúng đúng không mà cái hầm mất tiền lắm mình phải giới thiệu mấy em đó của cuốn tự động của tàu hay gì đây à của việt nam đó hầm đi vô máy móc thì thôi nó nhập về lâu rồi mà chưa có chưa có thiết kế lên được nó bụi mấy em máy hiệu không à trời ơi quá trời máy luôn Hơ, ơi hầm nè đó mà thấy không cái máy tập bụng của anh là rất là đắt tiền mà coi anh để kìa không oh, no. trời cơi hơi bụi mà cái hầm xe mà tao chơi tao ấp tao, tao ấp đá luôn kìa ghê không em ghê không thấy không hầm xe mà mình chơi ấp đá luôn nó mới sang mấy cái chỗ khác đó thiệt em cái hầm xe nó xấu quá còn mấy em nhìn nè hầm xe của anh nè hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng không rất là hiện đại và đẳng cấp đèn nè trời đất ơi đèn này xịn đàng hoàng đèn thấy không đèn treo rồi xịn nè nó nó mình đầu tư là phải chơi mình mình xuống mình xuống bát gì đó mới được với em Nếu có mấy thằng làm ăn chụp giật nó đầu tư nó tiết kiệm lắm không có chơi đúng không nè trời ơi đá ốp nè đúng không mai mốt nó vệ sinh đi nó dán keo vô là chảy ke nha ba đó đó tầng hầm thì thôi sâu thâm thẳm luôn ông nội thấy không sâu thâm thẳm luôn mấy bác bà con của bác máy chạy bộ đồ quá trời luôn má ơi máy nó để dưới đây cá đóng chừng nào mới khiêng lên ráp trời Trời ơi mệt quá đó, thôi đây, đây nó bị kẹt cái này rồi đi vô được bạn nhìn thấy không nè thấy không cầu thang thang máy đồ xịn đồ đà xịn sò lắm nhìn nhìn cái dách kìa trời ơi cái dách kia úp úp úp gì trong mà nó xoáng chưa ta này là cái gì mấy em di nguyễn tao ơ nha di nguyễn tao ơ đây xin chân rộng đẹp đá lót đá đàng hoàng đây là đá nha sàn di nguyễn chơi đá chứ không có chơi gạch gạch là thường thôi đá nó mới đẳng cấp mấy em nó đá này không quầy lễ tân nghe còn cái loại gạch này của bạn á, nó thật sự á, là Duy phải đặt ở ngoài Hà Nội vô ở ngoài Bắc mới có loại gạch này ở trong miền Nam cũng gạch này mà xấu hơn cái loại mà neon nó dán á, là xấu còn cái loại này á, là của anh là đẳng cấp nha loại gạch này rất là sang trọng em loại gạch này nó thiết kế một cách phong cách rất là đại gia wow. đó còn đây là gỗ nha gỗ đất gỗ đất thì anh đi chơi gỗ đất thôi nó chưa lao nó hơi dơ thôi mấy em nó chưa nẹp anh chơi là nẹp nẹp này luôn không có chơi nẹp nhựa đâu ba còn cái quầy này quầy được cởi sấp cởi sấp nha mấy em trời má nhìn xuống cái cái, cái, cái dốc đam ghê ta ở trong kia còn hầm nữa kìa đó trong kia đủ để mà uh, gì à, máy máy phát điện rồi đó mấy em nó cái này là nội thất nó đang làm nha mấy em nội thất nó đang làm nhưng mà nó nó đang làm chưa xong anh chỉnh chu nội thất từng từng từng chi tiết nhỏ luôn đó cái này là giờ gỗ nha xong ở đây đi hai cái mảng tường cây đề chữ Duy Nguyễn Đại Đế nha mấy em rồi ở đây nè má cái cột kìa nhìn ốm sườn không má ơi cái nhà cái cột kìa cái vải đạn thì cây bên này nữa à, cái này là cái quầy lễ tân nó làm chưa xong đó mốt đây là chữ bbt bbt đó mấy em nói rồi nè má cái quầy lễ tân mà năm cặp trên đây còn rộng nữa mà nó dám nói chọc đó thấy chưa cái gì đá gì mà gõ cái cốc cớp đã ta đục má bàn này bằng đá lạnh mày được được nha bàn để tân bằng đá đồ trời má rộng dưới ta giống sảnh khách sạn quá mày quá rộng vải xoài đó sau chỗ này là cái, cái chỗ mà gọi là mình dựng cái tủ lên mình đựng hồ sơ tập luyện á đù dây điện nó đi kìa má ấn ăn không dây điện nó đi ghê thiệt ha ha rồi xin trân trọng với mấy em cái phòng này là phòng kickboxing nha đó sau này thiết kế cái dạng kickboxing nằm đây nè cái lối này là lối đi vào sảnh tập luyện mấy em ví dụ như mà đóng tiền ở đây xong đi đóng tiền đây xong cái mình đi vô cái sảnh đụng mà động thanh thang nè nốt anh lắp những cái tủ ở đây những cái tủ đẳng cấp để chứa súp cho tụi em nhìn thèm à, phòng cháy chữa cháy lên hết rồi đèn lên hết rồi mà anh không biết công tắc mở đâu nè đèn chùm nữa mấy em nó làm đèn luôn tạp lên đùa giỡn hả không cái cảm giác mà tụi em đi trên cái sàn gỗ của đức á, nghe tiếng giày nó rất là đã nè rất là đã nè ốp đá nhìn nó dòng đá nhìn hoàng gia chưa thấy hoàng gia không mình chơi nó phải như vậy đó mấy em ở việt nam này làm nhà nó lặng vậy á còn thang máy nó xài được rồi nha tụi bay thang máy nó chưa có bàn giao không phải nó chưa bàn giao tại nhà em chưa xong nó chưa có tháo cái này ra thôi thang máy nè nhấn cái kịch kịch lên xuống mở cửa thang máy rộng hơn neon nữa vậy nè thang máy rộng hơn neon nữa nha nó mốt tụi em tập tụi em đi Ê, từ từ từ từ nó mốt tụi em tập tụi em đi thang máy thoải mái luôn nó nó chưa tháo nó còn dư này không nó chưa tháo này mốt nó tháo rồi hết thang máy rộng lắm còn bên đây á là đá anh chơi đá mà sàn anh chơi đá nhiều lắm cái, cái thang thang thoát hiểm nha em mốt trái nhà chạy đường này nè à, xin nhắc lại nha cái phòng này là phòng sale mấy thằng sale vô đây nó ngồi gọi cho khách nó rủ khách lên tập này nọ đó Đồ có điện rồi nè nó có điện rồi nè mấy em không đơn giản từ từ thiết kế cái chỗ này chưa có ý tưởng mà phòng cho nhân viên kệ làm xấu cũng được còn phòng nào cho khách đó điện lên rồi điện lên điện lên Đồ có điện lên điện điện điện lên này thì điện lên nó phòng này phòng kickboxing đó em kickboxing ha nãy sơn chưa xong nè nó còn phải sơn tới tới, tới đỉnh cái trình nữa cái cái trần nữa cái tầng nó làm chưa xong nha các bạn thấy không tinh tế không nè đá một cái làm chỉ nữa kìa ba sọc ba sọc nha mấy em chết mẹ rồi chết mẹ nãy làm hơi bị trùng hợp ta hơn đó nha hơn là cái nền màu xám má cái nền màu vàng cái chết mẹ luôn rồi mà cái vụ này không có việc nè cái vụ mà mà mà nền đá ba sọc này là không có việc nha thằng nào làm mẫu vậy ba cầu thang này nó rộng hơn bên cầu thang bên bình tân nha mấy em má điện nè giật cái má teo xương luôn còn à, cái cái này là cầu thang là làm rộng hơn cầu thang bên bình tân nha hai cặp đi thoải mái ủa ốp bằng cái gì mà nhìn sang vậy ta cái ốp hết vậy luôn hả tiền biết nhiêu nói trời trời đất nó ốp gạch hết trơn luôn trời ơi cầu thang nó sạch vải cái này mà giờ lau dọn cái nữa là nó chảy ke rồi rồi trời ơi má ơi máy kìa má ơi cái phòng triệu đô của nó mà nó quăng máy hả như là đồ lạc son vậy trời đây tụi bay giả bộ up uh, facebook không up youtube dìm hàng ảnh này đi nè gỗ đây mấy em gỗ đức gỗ đức nha xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đây là gỗ đức nha đó máy nó quăng trời ơi ông nội cha ơi má ơi trời ơi nó quăng tha thu lời luôn nội ơi à trời cái sảnh gì đâu rộng dưới quạt máy đâu nhiều dưới trời thấy chữ THOL ờ không em cái này anh làm là để cách điệu đó ví dụ như về sau này nè cái này là cái cái cái cái cái, cái mảng nội thất anh làm bằng gỗ nha anh làm bằng gỗ này nó có chữ THOL nè mấy em mai mốt á cái anh à, để mấy cái mấy cái chuyện cô giáo thảo đồ chú kim lên đây nè mấy em có hình ảnh đồ nhật bản đồ nữ sinh nhật bản đồ đó y tá đồ cô giáo đồ để vô đây trang trí nha mấy em đó thấy chưa bữa nay tận một sở thị đẹp chưa mấy cái gỗ không mấy cái mấy cái cột chứ mấy gỗ không là tiền không đó mốt ốp kiến nữa tuần sau chắc làm kiến hay là vừa rồi tuần sau anh làm kiến chứ đi máy lạnh máy lạnh nè nó có đèn chùm nữa nha mấy em đèn chùm dùng để trang trí đèn, đèn treo chứ đèn treo để trang trí còn đèn này để sáng nè thấy không nó tầng 2 nha cái tầng này là, là tầng chuyên về cardio và cái máy tập nói chung là một tầng của anh diện tích ờ, khoảng 300 mét vuông nè em thì một tầng của anh nó bằng mẹ cái phòng tập người ta rồi rồi giờ mình lên tới cái phòng mà cảm xúc thăng hoa đó là phòng đá nha phòng đá nha mấy em bây giờ chúng ta cùng nhau lên phòng đá đây tại vì anh muốn dẫn mấy bạn tham quan nên anh đi thang bộ quá cứ đi thang máy cho nó nhanh chứ nó mà phòng đáy sẽ có là có phòng ngủ súp đây phòng ngủ súp không hả? mình cho bạn coi sơ sơ đây tất cả mọi hướng bạn có thể đi đều, đều đi thang máy đúng không bạn có thể đi đi thang máy hết nha rồi cái phòng này là phòng ngủ súp nè anh sau này sẽ thiết kế một cái tivi ngồi ờ, to đùng ở đây coi phim set nha rồi à, cái chỗ này là bộ sofa hình chữ L cái bàn hai cái bàn nằm ở giữa giữa rồi các bạn ngồi uống súp tâm tình hẹn hò rồi thoải mái nha đèn thì đi rồi nhưng mà chưa có gắn vô nó treo lủng là lủng lẳng chưa gọn lắm điện điện đâu ta nhưng thôi mở điện chi phía đấu chưa xong nó nó, sẹt chết mẹ nữa đó. rồi chỗ này nè sau này nó gắn những tấm kính mà? nó nó gắn những tấm kính mà, nó, nó ốp gỗ ở trong này là gỗ nè rồi xong nó gắn những tấm kính vào qua đầu tư tốn tiền cũng đó ba mấy cái thằng khỉ khác là nó sơn phát một thôi hiểu không còn đây là ừ, sơn ba sọc sơn ba sọc nhưng mà nó hơi bị dơ nên sẽ sơn lại đó đây là hệ thống cột đó, đây là hệ thống cột phải không ở đây là cái gì ví dụ như bình thường mở ra lấy khí trời đủ mát quá đó xong rồi trời mưa đóng vô mở máy lạnh thiết kế linh động lắm em thấy không trời mưa đóng vô mở máy lạnh thấy chưa nhìn trần đẹp không anh anh rất là đào, ờ, tâm đắc ở cái trần cái trần này nó cũng tốn rất là nhiều thời gian công sức thiết kế không không phải đơn giản mà nó có trần rồi đâu ba này mở được chưa trời cái chỗ này chỗ đàn ông đ... mà tao thui ghê quá nói chung rộng lắm cái phòng mà đàn ông đ... nó rộng gấp hai lần bên bình tân lắm em nói chung là hai cái toilet nam và nữ thì nó rộng gấp hai lần bên bình tân thì tuần sau anh cho làm toilet luôn còn đây là những cái tủ locker locker nó có hai nơi ở trong đó nó ở trong ở trong đây nó có locker nữa nè ở trong toilet nó có locker nữa và ở phía ngoài nó có locker nữa locker phía ngoài nó dự trù cho những cái trường hợp nào mà gọi là nó nó, nó dự trù cho những cái trường hợp nào mà ở trong nó bị hết đó mấy em thì mình bỏ ngoài Thấy không nó xong rồi mốt nó còn hệ locker ở đây nữa hệ locker đây locker đây Thấy không nhiều lắm em phòng chừng hai ba trăm locker đó rồi chỗ này là cái phòng yoga nha mấy em đây là cái phòng yoga đó ngồi đây tập yoga này nọ cho nó khỏe thôi không có gì gây gớm hết đó má vệ sinh này cũng hơi lâu nha bởi vì tuyển vệ sinh mấy bạn thấy cái mảng tường của tôi thế nào cái mảng tường này là cái cái cái cái loại gạch mà cái mảng tường này là phải ngoài bất Kỳ mới có ở miền Nam không có loại gạch này mấy em loại gạch này anh mua rất là mắc mà anh phải vận chuyển từ ngoài Bắc vô nó tốn công vận chuyển á phải đặt số lượng người ta sản xuất nữa nên sau này sẽ làm tiếp loại gạch này cho quận chín nữa loại gạch này độc lắm thì em kiếm không có đâu ở ngoài nó giống giống vậy thôi nhưng mà nó xấu hơn à. tất cả mọi cái hại của uh, uh, di quyển tower á thì bạn có thể là khai thác thứ nhất á là khí trời thứ hai là máy lạnh tùy vào hoàn cảnh không trời nóng hay trời không nóng mưa hay không mưa mà chúng ta khai thác cái hệ nào và thấy ông nội cái chuyện mà chọn cái màu gỗ với màu gạch là tôi tính hết rồi đó thấy không cái màu gỗ với màu gạch nó tương đương ở trong toilet là phải là gạch ở ngoài phải là gỗ đó mà gỗ là gỗ của đức nha nhấn mạnh gỗ giặt mani nha đó đây là cái trần này trần thả tạ nè thả tạ thoải mái đúng không muốn tập tạ phải neo tới tầng trên đây nè nguyên cái tầng chà bá này thả tạ thoải mái đi đó không có cột giữa nhìn không gian trống suốt nó đặc điểm của mô hình này là không có cột giữa còn bên quận 9 là hai cái trụ còn bên quận 7 là chưa lên thiết kế nha nè này thảm cao su nè thả thoải mái đùng đùng thì thảm cao su này giống như bên bình tân thôi nè mấy nội thất có đem đồ để làm này không chưa xong á mốt mốt mấy cái mảng tường nó lên nội thất hết là đẹp lắm em tại vì bữa nay em đi coi là hơi sớm á nè không nó chừa đồ làm nè nó chuẩn bị sẵn hết rồi nó cắt nè cái lầu này lầu thả tạ nha nhưng mà tạ này là tạ dumbbell tạ dumbbell đồ với máy đồ trên đây cũng vậy hai tầng này dumbbell với máy hết tầng tầng dumbbell tầng dưới này còn ở tầng ở trên đây chủ yếu là là là là, là máy với flat má là mập quá trên đây có bố trí hai cái toilet nhỏ để cho mấy bạn có nhu cầu mấy bạn tập ở trên đây bạn chạy ở đây bạn đá bạn không chạy xuống dưới nó ra quần <laughs> không hai tầng giống nhau nha nó đều rộng và trống suốt vậy đó nói chung một tầng của tôi là bằng một sàn của người ta rồi đó mấy phòng mấy phòng riêng nó nhỏ ngoài thì diện tích nó được chừng sàn này thôi à. à. thảm là nhập về luôn không có mua con nào hết đó nó nói chung là làm mấy cái dự án này là khó con nào kiếm ăn được lắm tay làm hết trơn rồi không nhập về nó ra cục cục vậy nè không nội thất trên đây thì chưa làm tới nó làm từ từ làm từ dưới đi lên nội thất làm cả tháng luôn á không đùa đâu mấy cái gỗ á mấy cái mảng tường trang trí rồi còn này vệ sinh xong lắp máy là xong phần máy phần trần là xong rồi đi gọn dây là xong còn cái phần tường á thì nội thất nó vô làm cái kiến nó vô làm là xong rồi xong rồi tới cái kho chứa mát nha tới kho chứa mát mệt quá đây đó, bao cát để như đây để tập nè thấy bao cát để ớn ăn không đó máy đồ quăng từ đưa hết bụi không thấy tội lắm đó thấy không và bình lắc nè má bình lắc cha con đồ quăng nè tạ nè <laughs> ớn không cây côn nè con không lao đi dơ quá cha cái cơm gì hừng không thấy cái sân rộng kinh chưa má cái sân đúng bự luôn mai mốt nó giải tỏ là tao mất nửa sân á mai mốt nó giải tỏ là tới cái đèn đầu tiên của em mấy em thấy anh mấy em thấy cái đèn đầu tiên của anh không cái đèn đầu tiên của anh á là lớn dùng cái là mấy cái nhà nhỏ nhỏ này nó bay mẹ hết nè đó anh đang chờ giải tỏ đó mấy em dễ tỏ đi là cái đường anh nó đẹp lắm đường nó động thanh thang luôn á không đàng hoàng sạch sẽ đàng hoàng chứ nó tới uh, biệt thự rồi đó thấy ghê chưa đẹp không khu này khu biệt thự nè nó, Di Nguyễn Tower cái này là cái, cái lỗ này lô cốt nha cái lỗ này là lô cốt nha mấy em đó mở cửa ra kéo cửa ra cái lỗ này là lô cốt nha đồ mát quá đi thẳng hướng này ra campuchia nè mấy em chạy hết bình xăng là đi cái hướng này ra campuchia nha ồ mát quá mày ơi trời ơi giờ nó mới được mát như vậy đó đóng vô đóng vô đóng vô má xài nhôm tàu mới đau chứ nhôm si pha mấy em nhôm si pha của tàu nữa xài nhôm tàu thì nó nhôm tàu thôi không có xạo anh gì lắm em mẹ cái nhà này tàu với tiền với việc nhiều tiền lắm á nhôm si pha con trộm leo không có tới đâu Đúng không này khách sạn khách sạn mà em anh xây thêm khách sạn nữa nó này khách sạn mà cái tầng này tầng khách sạn nha em nội ôi không biết hả má tầng này tầng khách sạn đó tầng này tầng khách sạn nha thấy không thấy không phòng khách sạn nó nhỏ nhỏ vậy được rồi bỏ cái giường vô đây hen gắn máy lạnh vô đây hen toilet riêng luôn thấy ghê chưa toilet riêng còn cầu riêng luôn mà đó khách sạn gì được rồi phòng khách sạn nha mấy em đó đẹp chưa đẹp chưa ra đây cái ụ như pháo đài phòng nào có cái ụ hết nhìn kinh lắm em tâm lý vậy thôi chứ muốn gì nữa ờ, tâm lý vậy thôi chứ muốn gì nữa mày thấy cái hành hành lang đi đẹp không Đó, phòng khách sạn mà Đó, khách sạn ở đây phòng nữa nè à. cầu tuột vô thì mua thôi ok đẹp chưa đẹp không đẹp vãi vãi xoài mở này ra thôi nóng quá ok à, rồi cái chỗ này trên đầu nè đề chữ Di Nguyễn Tower wow. đó cái chỗ này nhìn nhìn lại nha nhìn lại nha có thang máy mà tao không đi thôi là nhìn lại nha nè đó Di Nguyễn Tower dạ xong nè Di Nguyễn Tower đó. bên đây là gì gym and fitness cái này gym yoga và kiếm tiền thế thôi xong rồi đi làm viền làm dự án BBT by night đó đây là cửa sổ nhìn ra ngoài nha ở trên sân thượng nó còn còn còn trên sân thượng nó mỏng leo lên chở nó mày ghê lắm nhìn ở đây đủ ghê rồi à, thấy chưa thấy chưa anh em nhìn xa xa không theo được quá trời kìa không nhà nào cao bằng ta ngoại trừ chung cư đây là cái trục đường mạnh chặn mấy cái cánh quân nó từ ở ờ, Campuchia qua nè từ Tây Nguyên nè qua nè Thủ Dầu Một qua đồ Hóc Môn qua nha mấy em tất cả những cánh quân mà nó từ cái hướng đó qua nó phải chạy ngăn đường huyết mạch này lúc đó anh tuyển cung thủ đứng trên thành này nó bắn xuống là chết hết nó không thằng nào nó công thành này nổi đâu mấy em nha đây là cái hướng mạnh anh, anh chặn cái bọn ở ngoài vô đó cái bọn từ củ chi hóc môn nè thủ dầu một nè nó Campuchia vô cái hướng này nếu mà sau này anh cần mà anh xâm chiếm luôn thủ dầu một á thì từ cái thành này anh cử chừng 50 vạn quân thôi nó đi lên thủ dầu một trên kia là hai mươi mấy hai chục cây là nó hạ thành thủ dầu một trong vòng một ngày nha mấy em đó ha hiểu không hiểu không rồi cái hướng trong này là anh quất mấy thằng từ gò dấp qua nè hướng bên này là anh quất từ mấy thằng gò dấp qua mấy thằng bên gò dấp với tân bình nó đi đường này qua nè chắc chắn nó phải đi đường này nha Gò dấp Tân Bình chắc chắn nó phải chạy ngang đường này hay nói khác là từ cái hướng mà tỉnh Bình Dương nè Bình Dương nè rồi Củ Chi nè nó nó muốn vô Sài Gòn nó phải đi ngang đường của anh anh chỉ cần phong tỏa con đường thôi nó xong còn cái hướng mà em thấy khu dân cư bên đầm xa xa về kia không tức là bây giờ là cái cái khu dân cư này á là khu dân cư mà Thới An thì bỏ đi em nhìn cái khoảng trống trống ở giữa kìa cỏ không kìa qua khỏi trống trống đó nó có một khu dân cư nữa thì đó là khu dân cư Thạnh Xuân của quận 12 nha khu dân cư mà Thạnh Xuân đó mấy em nó đường Hà Quý Giáp ở dưới nó cũng giàu lắm nó sẽ lên đây để tập game tại vì dưới chỗ nó không có hiểu không hiểu không mấy em rồi đi tiếp có thể lên mạc không anh lên mạc kìa tao nói chung mà tứ trụ tao tứ cái trụ nào cũng thấy lên mạc hết á mày thấy lên mạc chưa hả chưa chưa tao cũng chưa thấy nữa à thấy rồi thấy em mặt thầy thấy em mặt chưa hả mày thấy em mặt chưa chưa thấy tao quay cho mày thấy nha từ từ tao đứng ngoài đây hơi ghê mày nè thấy em mặt không bây giờ mày nhìn cái tòa nhà cao nhất kìa sau tòa nhà cao nhất mày thấy cái gì đen đen không cái đó là lên mạc đó mày thấy cái tòa nhà cao nhất chưa đó cái tòa nhà cao nhất đó sau tòa nhà cao nhất đó ngay sau luôn cái gì đen đen nó chĩa lên nó lên mạc đó ở đằng sau này nè đó đường Nguyễn Ánh Thủ đầu trung tâm quận 12 đằng sau lưng anh đó thấy không Tân Bình là cái hướng này anh quay nè quay là hướng này là hướng Tân Bình nè nè, ghê chưa mát không mát lắm á chỗ này nhiêu tháng triệu tháng em một năm 6 triệu rồi bây giờ đi thang bộ xuống coi lại hay là đi thang máy mấy em mấy em muốn đi thang nào anh ra anh cho coi tụi em coi mặt tiền phòng nằm ở Lê Văn Khương anh đúng rồi em kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch nóng quá rộng quá đó, kịch kịch kịch kịch nó ra vô nhấn nhấn nhấn B luôn ha nhấn B luôn đi đó nhấn B luôn Trống đồng lam sơn nha biểu tượng qua là vẫn là Trống đồng lam sơn như cũ hiểu không nè cái giá tháo qua này không Trống đồng lam sơn chết mẹ xuống B kẹt, kẹt cái chỗ nãy đâu đi ra được đâu đi lên một lại thang máy hãng gì danh, hãng gì tao chả biết nữa cái thằng này nó làm cho anh ở bên bình tân mà anh kêu nó làm luôn á chứ anh đâu biết nó hãng gì đâu nè hãng gì nè nó thấy hãng gì không đọc đi đó này tầng hầm để xe mới ra ngoài kia mà nó bị kẹt cái chỗ này đi không được nè không không những nhanh mà còn êm nữa thang máy xịn mà đi là phải êm tầng sau qua là khác liền này là hai mảng tường cây tường sau nữa anh cho nó làm tuần sau anh cho tập trung làm quảng cáo với máy lạnh đó. để dọn cái đống này cho sạch sẽ dọn cái đống này sạch sẽ là làm thang rồi à, làm tường cây không cái này dốc đam thôi dốc đam là Lamborghini đi xuống được đó không vẽ hai cái rạch này ra để cho người ta nhìn vô ta đừng có đụng vô tường trời mưa như trời gió không chạy xuống đây nước nó theo cái đỉnh này nó chạy xuống nó chạy xuống mà nó gặp cái cái cái cái cái, cái... đó nó gặp cái này nó hút vô đây hút vô đây bơm ra ngoài đơn giản thôi ở trong kia kìa để máy phát điện để bồn nước dự trữ đồ wow. trên lầu là 6 ngàn mét rồi ủa lộn 6 ngàn mét khối của 6 ngàn lít á ở đây để thêm bồn to đùng đó 3 4 ngàn nữa là dự trữ cái hầm nước là 50 nữa mẹ chơi nào hết nước rồi mấy lỗ lỗ gì xong không, không dán rồi đi ông nội không chơi đèn hệ thống đèn đèn đường luôn không mốt chỗ này tối nó sáng kinh khủng luôn á nó đèn đường luôn này hết luôn thấy không bỏ tiền ra làm chứ nhà nước đâu có làm đèn đường nữa mấy em như cái đường chỗ này nè không bỏ tiền ra làm nè nó làm đèn đường đó làm đèn đường đúng không mẹt đó quá nó cao ghê không nó cao ghê không mấy em tối này đông lắm tối mà này đông lắm cái lô cốt rồi má cái này phải quay lại cam nhìn nó mới đẹp quay về nhìn nó mới đẹp đó thấy cái lô cốt không còn miếng bên cạnh xe không quốc hồi đó nó không có bán hồi đó nó không có bán mấy em nói chung cái nhà này của anh đó là mày đi đi xa chừng 2 km là mày thấy anh tính hết rồi khi mà em đi xa chừng 2 km em sẽ thấy nhớ nha dấu hiệu dấu hiệu nhận diện nhà của anh nha nó nhìn cái nhà nào vậy là là, là Duy Nguyễn Tower các em dấu hiệu nhận diện sao anh không sơn màu trắng kem cho đẹp má thằng sơn nó lỡ tay cái này là thằng sơn nó lỡ tay chứ tao kêu sơn màu kem má nó đi nó sơn màu cam nó nói tại em thấy biểu tượng của Duy Nguyễn màu cam nên em sơn màu cam sơn xong người ta qua nó mới nói cái cái tường bên này là bị sai lầm nha mấy em tường bên này là thằng sơn nó lỡ tay đại bàn của sớm chưa cái à, hiệp phú quận 9 có khởi công không anh để bữa nào tao đi qua bển tao cho mày coi bữa nào rảnh đó đã bữa nào rảnh là đi qua bển cho coi nha cẩn thận không trẻ trâu nó ném đá anh gì Di ơi cho tiền ông cố nội nó cũng dám ném nữa em đại bàng khu này muốn ném mà ném hả ném đi không đường bao giờ mới giải tỏa ai biết hồi thấy mẹ rồi đi kiếm chỗ đặt cái em chứ hồi chạy xe đường về nó xa đúng không mốt tường cây em đi nguyên mãn ở đây luôn mà còn quảng cáo rồi chưa làm mà sao lại làm quảng cáo được nhiều vô chứ thôi về nha